nước bên ngoài của bếp đây thì ở những lỗ lớn phía sau đây và bên dưới bếp đó, thì nhân viên bên tôi sẽ bọc dưới để mà che chắn lại để phòng chống cái trường hợp là chuột sẽ vào bên trong cắn phá cái điện chúng ta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 tính năng tiếp theo mà tôi sẽ thử cho các bạn xem á là tính năng khóa ga khi mà nước cạn nồi thì ở đây tôi sẽ sử dụng hai cái miếng sắt này để mà thay thế cho hai cái nồi thì ở điều kiện bình thường qua cảm biến này nó sẽ chịu được cái nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga thì cái nhiệt độ yêu cầu bên dưới cái nồi chúng ta là nó phải đạt mức trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ga lại thì nếu như mà các bạn muốn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 thì với cục nguồn ba v này á các bạn sẽ có thể ghim bộ điện mà ghim vào cái đầu chờ á tôi làm sẵn bên không biết để mà sử dụng trực tiếp luôn mà không cần đến pin đây ghim vào ổ điện đây và đầu chờ tôi làm sẵn bên không đây biết sử dụng nguồn ba v đây hoạt động vẫn bình thường cả hai bếp đều đã tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại vì nó đã đạt cái nhiệt độ cao đây nhiệt độ bên trái của tôi là 270 đây bên phải của tôi là 280 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái que cảm biến nó tiếp xúc với nồi và nó sẽ cho chúng ta cái kết quả với nhau bếp bên trái đã tự động khóa ra sau tính năng nước cạn nồi bếp bên phải đã khóa ra đây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 các bạn sẽ ghi trực tiếp vào cái hẹn giờ tiếp theo là ghi bộ điện đây ấn nút chọn thời gian ở đây thì khi các bạn sử dụng nguồn bảo quản này á các bạn lưu ý á nếu mà các bạn có sử dụng pin trong hộp pin này á thì các bạn phải lấy pin ra bên ngoài hết chúng ta phải để hộp pin này trống vì khi các bạn sử dụng ở cái hẹn giờ này á mà các bạn vẫn để pin bên trong đây hộp pin đây thì khi mà hết thời gian cho nó cắm bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là vẫn còn cái nguồn điện được tức là bên trong bếp nên là các bạn hãy lưu ý cái điều này ở đây sẽ có tính năng rang xào đồ khô đây ấn vào giữ khoảng từ 3 đến 5 giây khi đèn sáng đỏ lên đây đây là các tính năng để các bạn có thể rang xào những món ăn mà các bạn cần nhiệt độ cao á vì ở điều kiện bình thường qua cảm biến á qua cảm biến này đây nó chỉ về nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga nên khi mà các bạn rang xào những món ăn á mà cần nhiệt, nhiệt độ cao á các bạn phải kích hoạt tính năng này lên khi các bạn kích hoạt tính năng này lên thì que cảm biến này nó sẽ chuyển nhiệt độ từ hai trăm rưỡi đến 300 độ thì lúc đó các bạn có thể rang xào thoải mái mà không lo cái nhiệt độ nó sẽ bị kìm hãm lại thì đối với bếp nhiệt này á nó sẽ có rất là nhiều cái ưu điểm thứ nhất thì đây là bếp được xuất xứ từ nhật các bạn sử dụng nó sẽ rất là bền và thứ hai nó cực kỳ là tiết kiệm ga thì theo khảo sát nhiều khách hàng đã sử dụng cho biết á nếu như mà một gia đình các bạn có bốn người á một ngày nó hơn hai buổi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 thì bếp nó sẽ tự động khóa ga lại thứ nhất là tiết kiệm lượng ga cho các bạn và thứ hai là phòng chống cái trường hợp ga nó sẽ bị rò rỉ xảy ra cháy nổ nên nó rất là an toàn khi mà các bạn sử dụng mâm lưỡi để nướng các bạn nên cho ít lượng nước vào bên trong mâm hướng phía dưới này để trong quá trình các bạn nướng hơi nước bốc lên thì thực phẩm các bạn nướng nó sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi thì các bạn nguội tinh nó sẽ được dễ dàng hơn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 ở đây á, thì ờ, chúng ta sẽ có nắp che đây đầu chia lửa bằng nóc thì với nắp nóc này á, các bạn có thể nấu nướng thoải mái thời gian dài mà không do cái vấn đề nó sẽ bị mục rỉ xét như loại, loại, loại ờ, nắp sắt thông thường đây đây là nắp sắt thông thường đây khi các bạn sử dụng thời gian dài cái gì mục đây bị sét sẽ bị bể như thế này nhưng mà đối với loại nóc này á, thì các bạn không phải lo vấn đề đấy thì công dụng của nó là giúp ngọn lửa chúng ta được tỏ đều ra không bị chụm một chỗ